rưỡi quê không đứng Giang Cào á Tiền Giang không lên đây Tiền Giang ừ. nó ở ngoài xa Giang ở ngoài đô Ngoài đô cái nó mùa Qua bị bắt hoài <laughs> nó, nó, nó mua Mua sức vậy đó Không mình nhìn Thái Lan được nó mua, nó mua giống như là Campuchia đó Nó mua qua Campuchia đó Dùng ghe nó bao nhiêu tiền Bao nhiêu tiền đó Việt nào mà mày đi chán mày về bắt luôn á ba bốn mét mà nhìn thấy đáy đang đồng trung cho nên biển rất là êm dự báo thời tiết thì uh, xuống ỉa đầu mình <laughs> Dướng lửa nó quýnh đâu có còn cá Có cá là mừng nữa chứ Sợ dạ, không có cá Vô Vô Cầm ra sao tôi chạy vô bụng á Wow. Đi lọ qua luôn. Đi đi đi đi qua luôn, đi qua luôn. Chuyện cần ra đừng có dùng cái cước. Đừng dùng cước. Ừ đó. bứt rồi dạ ăn sâu Hả? ăn sâu anh à. gì đấy á vô đó vô vô tiếp mà nó chạy chạy lên khó chịu ghê ha chạy lên không à uh -huh. Uh -huh. ủa bớt nữa nó vô meo vô gì á sấy

để đến đây con chụp mồi rồi cái mép nó nhỏ nó mỏng quá mà chú hả không vậy lắm sao sao thấy nãy giờ xúc hai con nó chủ à chịu gì không chủ thì nó chém vậy đó nhảy nó lắc nó chủ à dễ buông ra chứ dễ gì nó sắp sắp rồi mà dễ gì đánh phát đi ha à. đánh phát đánh nhanh nãy giờ chụp anh giữ không đẩy nhẹ nhẹ nhẹ tới thôi đẩy nhẹ nhẹ tới thôi Đấy, dứt rồi xuống dưới rồi Ủa dây của anh hả? Dây trôi qua đây hả? Dây của ai vậy? Dây của dây của anh Tùng á. Rồi anh ơi Đúng giờ Tùng ơi <laughs> <laughs> nước nhiêu mét gì chú sâu không mấy năm ngàn bắt cá rồi <laughs> hai ba ký cây á ba cây bốn ký coi chừng nó quấn à, từ từ không sao đâu chứ không sao khấu đây chú khấu đây lấy khấu ba ký chừng nó dậy 有閒。 mắm không vô? Có, để đó Cho dĩa nó mắm này Có sao nãy chú lấy uh, mấy cái muối này của nó bỏ vô nè Có gia vị cũng ngon nè sao chịu nổi em ăn ăn mặn lắm không ăn nước mắm mà dạ. mắm là chấm cá là phải ờ, chấm nước mắm ngon lại thấy vui của mấy miếng chanh làm gì vậy nặng đây hả canh ngót là nặng cái canh chính mì rồi đó nó nở rồi nặng đi hút đi kéo đi để nó nở bung bét hết không mì này nó không nở <laughs> nó sàn the nhiều quá đem lo đâu biết, nở nhưng mà cái loại mì liên kết nó ít cái nở đó ừ vậy là tự hiểu nó bỏ ờ, dây ờ, gì nhiều tổng hợp nó bỏ uh, nhiều quá đúng rồi <laughs> nó không nở lô hai hai hai hai con luôn vô luôn vô ba luôn luôn rồi vô đứt luôn hả à, vướng dây

Kéo lẹ cho tôi chơi nữa Cả trái đi à, Quay quay Quay cho có phim này cho vui không dám xíu Rồi, có lấy Kệ đi, cho chạy kêu la nữa mà Trang ơi Trang cù bự Ngon Vô kìa Anh Tùng vô nữa kìa Vô bầy mẹ rồi Thôi không, không quay nữa nha Quay nữa đừng quay nữa Không quay nữa <laughs>